cùng nhau đón thêm mùa xuân xuân dù thay đổi biết bao lần xin khấn nguyện kết chậm tình thân vinh canh lọc những bâng khuâng năm nay chắc gặp tình dạ giọng hát của anh ngọt ngào sâu lắng à, em nghe nhạc xuân mà em cảm giác em buồn luôn á chị trời ơi nhạc xuân buồn luôn hả sấy vừa phun <laughs> rồi mời em gái à, em chào chị cát tường à, chào bạn nam bên kia và tất cả mọi người à, em tên là ừ, vân em quê ở nghệ an và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố hồ chí minh ừ, em vào thành phố hồ chí minh lâu chưa dạ à, thưa chị em vào được 2 năm rồi chị ạ em đang làm công việc gì à, công việc hiện tại của em là kế toán kiêm với à, bán hàng online á chị à mình làm việc ở đâu em dạ em làm ở à, gò vấp á chị gò vấp gò vấp đi xuống nhân trạch thì cũng gần chứ không đến nổi xa lắm ha dạ. à, ưu điểm khuyết điểm của em là gì dạ em nấu ăn ngon à, em sắp xếp được công việc nhà à, đúng gu là người à, phụ nữ của gia đình hả chị sống biết trên dưới và nhược điểm của em thì bao la khi mà em à, không không vừa lòng một cái vấn đề gì đó chị thì em thường hay à, thể hiện ra mặt đó chị là mặt hầm hầm như thịt bằm nấu cháo luôn ấy nhiều lúc em thẳng tính quá nên là cũng dễ bị mất lòng đó là hai cái nhược điểm lớn nhất của em thế còn em ưu điểm khuyết điểm của em là gì dạ ưu điểm của em thì nhiều lắm chị như là thích hát nè thích làm từ thiện nè thích đi du lịch giờ thích mạo hiểm những cái trò chơi nào rất là mạo hiểm vậy cả ốc giác mạnh là em rất là thích trời ơi dạ. rồi khuyết điểm còn khuyết điểm của em là nói chung hay mất nước khóc nhè lắm ai mà chọc về giận giận em là làm khóc à thích chơi mạo hiểm mà lại khóc nhè à, ai chọc giận em là làm khóc mà không nói được những gì hết á tức là dạ khóc luôn rồi còn gì nữa không hết rồi có nhiều thôi à nhiều đó thôi dạ rồi bây giờ mình hát thử một bài hát cho nó sôm lên ta cùng nhau đón thêm mùa xuân Phương dù thay đổi biết bao lần xin khấn quyền kết chậm tình thần vinh canh lọc những bâng khoăn năm nay chẳng gặp tình quân em cảm nhận về giọng hát ảnh như thế nào à, dạ giọng hát của anh ngọt ngào sâu lắng à, em nghe nhạc xuân mà em cảm giác em buồn luôn á chị trời ơi nhạc xuân buồn luôn hả rồi bây giờ à, nói về tình duyên một chút xíu đi mình trải qua mấy mối tình rồi em gái dạ em à, trải qua hai mối tình chị hai mối tình à, một mối tình à, thời à, sinh viên còn một mối tình thì bạn trai đi xuất khẩu lao động ở bên hàn quốc á à. thành ra là cũng không có xác định lâu dài với nhau nên là bọn em chia tay chia tay bao lâu rồi dạ cũng gần một năm á chị rồi vậy thì bạn trai em thì nói chung ra là chưa có mối tình nào hết chị gì tại vì nói chung ra em thì không biết tỏ tình như bao chàng trai khác dở lắm thành ra thế tới giờ rồi bây giờ mình nghĩ là mình có thể nào cái có cách tỏ tình với cô gái bên này không chút chút tại vì em cũng mới học hỏi giữa nhiều, nhiều bạn rồi em có thể rút kinh nghiệm được chút học chút hỏi bằng cách nào mình ừ, đi chơi rồi em có thể học hỏi được cách bạn nam cô gái như thế nào rồi em sẽ rút kinh nghiệm từ đó ra quan trọng phụ nữ thích là được quan tâm chăm sóc mình yêu thương người ta mình thích ta mình phải để ý người ta mình phải biết được là ở ờ, cái đường đi lối về của cô ta cô làm gì đi đâu đi đâu dạ. mình phải biết được cô thích ăn món gì lúc cô nào cô giận lúc nào cô vui dạ. chỉ cần một chút xíu đó là hạ gục được đối phương liền nói dạ. chung mình phải có lòng phải có tâm yeah. Dạ. còn cứ à, anh thích em anh yêu em nhưng mà cứ cà lơ phất phơ cà lơ phất phơ là không bao giờ vô được phụ nữ dạ nha yeah. đó dạ. là kinh nghiệm gì tường chia sẻ đó dạ cảm ơn chị ạ à. bây giờ mẫu người lý tưởng của hai bạn là gì em muốn tìm người bạn trai như thế nào tôi thấy là phải chiến chắn chính chạc và có công việc ổn định á chị em thích một người bạn trai có khiếu hài hước ừ, nhưng mà đừng có nói nhiều nha chị tại vì bình thường em nói nhiều lắm em không thích bạn trai à, quá kỳ bo á chị và quá gọi là hay nói hay nói phét đó chị Như người bạn trai chưa có tình trường chưa có kinh nghiệm trong tình yêu thì em nghĩ như thế nào chắc có lẽ là bạn ấy nhắc gái hoặc là gì em có thích người như vậy không cái đó không quan trọng đâu chị em có kinh nghiệm là được rồi em thích người bạn gái như thế nào một người phụ nữ truyền thống biết chăm lo gia đình và yêu thương mọi người xung quanh và hiếu thảo với cha mẹ chỉ thế thôi bên ngoại hình như lương bích hữu vậy đó thưa chị tầm cao khoảng từ một m năm mươi lăm đến một m sáu đổ lại thôi chung là cũng vừa vừa người dạ bây giờ hai bạn hãy à, nhìn thẳng ha chị tường sẽ kéo cái ờ, cửa trái tim này ra hai bạn sẽ trực tiếp nhìn thấy nhau để xem là đối phương có trùng khớp gì với cái mong muốn của mình hay không nha dạ. mở cửa trái tim anh cảm ơn bạn đã tặng em dạ em cảm ơn anh ờ, em cảm ơn ạ rồi cảm nhận đầu tiên khi mà mình nhìn thấy nhau em thấy bạn nữ này cũng xinh cảm ơn Có phù hợp với cái mẫu người em đang tìm không? Hợp được khoảng bao nhiêu phần trăm? Tầm 85 phần trăm thôi chị Dữ vậy, cao quá vậy Rồi, em trẻ em gái à, thật nhìn thì em thấy anh là một người à, khá là chín chắn ừ, Em nghĩ anh là một người từng trải Nhưng mà nếu mà Không nói ngờ là chưa yêu Đúng rồi chị Nếu mà nói là chưa có một mối tình vắt vai nào thì cũng hơi khó tin Khó tin nhưng đôi cái lúc đó là sự thật trước khi nào ra ngoài em sẽ biết anh như thế nào thôi tại vì cái cách tỏ tình anh không ấy như đừng có làm gì anh buồn anh khóc á nha dạ. <laughs> anh này ở nhà lắm dạ. nhà không dỗ được đâu đó rồi em có hay khóc không dạ em không hay khóc nhưng mà em hay chọc người khác khóc chết à. luôn chết luôn gì là khổ đời anh rồi bây giờ vậy chỉ có một cái trò chơi cho nhỏ nha trên đây dạ. tay tường là những cái lá bài mời bạn trai bốc trước em chọn màu đỏ đi đỏ đi cho nó hên ha nó tỏ tình thương thưa chị rồi màu đỏ nó tỏ tình thương một bạn hãy thể hiện một năng khiếu nổi bật nhất hát đi rồi hát đi bolero vui hay buồn vui đi yêu vui chị đi. yêu chị hai lúa rồi yêu chị hai lúa vui chị chẳng qua là duyên số anh và em có nợ nhau thôi cảm ơn ông trời cao đã cho đời mình thương nhau lúc nào anh ở thành đô người xưa chán ngán biết bao nhiêu dối lừa khi anh về đây mới thấy hương em dãi vào nắng mưa Tiếc bao người con gái Mang tình yêu đến tặng cho anh Dẫu anh không đẹp trai Biết bao phụ nàng khen anh có tài yeah. Ôi trái tài bên người yêu Gái sắc thế gian ai xanh bằng Nhưng trên đời ai cũng thế Sao có những chuyện lạ kỳ Hay, Rồi mời bạn gái Dạ à, Em chọn màu đỏ đi ha Đỏ luôn hả? Dạ Đọc lên Bạn hãy hôn tay người đối diện và cảm nhận như thế nào? May mắn cho em quá Anh có run không anh? Hãy đứng lên và đưa Có phải là lần đầu của anh không? qua trái tim, đúng rồi Em xin phép ạ Dạ Cảm ơn em Dạ Cảm nhận như thế nào? Chỉ mới hôn tay thôi nhưng mà em thấy cũng là anh là một người khá là ấm áp cũng là một người cần cù chịu khó <laughs> em chỉ nhìn tay thôi ạ ghê quá nắm tay ông cái mà biết là cần cù chịu khó nữa em đúng chuẩn quá ok được rồi bây giờ thì à, chị tường sẽ cho hai bạn một cái không gian riêng để trò chuyện với nhau ít phút thôi à, và chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa ăn trưa à, hôm nay thì tường đã có gọi sẵn đồ ăn cho hai bạn đó là món bò khoai dạ. và cơm bò cay ai ăn cay được nè ăn cái gì cũng được thôi chị dễ nuôi lắm em ăn cay được không dạ cay nhẹ thì em ăn được còn thôi em ăn à, bò khoai đi bên dạ. đây là cơm bò cay rồi mời đồ ăn vào dạ. Đây là đồ ăn như Tường đã gọi từ quán ăn nhanh Mr. Stick Nằm ở 219 đường Đề Thám, ờ, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất Ở đây quán rất là đặc biệt à, mình chỉ đến đó mình gọi rồi mình đem đồ ăn đi hoặc là khi mình đi đâu chơi ở đâu đó dạ. mình picnic đi chơi với bạn bè mình cần ăn uống nhanh mình điện thoại trong 15 20 phút người ta sẽ mang đến cho mình luôn yeah. Dạ. à, có cái số điện thoại hotline luôn trên đây mình có thể gọi trực tiếp ta đem tới yeah. 028 6275 4069 yeah. rồi bây giờ mời hai bạn cứ thưởng thức món ăn của mình chị tường yeah. Dạ. cũng ra ngoài gọi tới ba món lận ra ngoài kia dạ. ăn yeah. ngồi đây để hai bạn tâm sự yeah. Yeah. vừa ăn nha ăn nha ăn mới biết thức cảm nhận thức ăn này như thế nào rồi tâm sự với nhau nha dạ Vừa miệng không anh? Ngon à Dạ em cũng thấy ngon <laughs> Anh... anh uống có dễ không? Dễ mà à, Anh từ nấu ăn hay là anh đi ăn cơm tiệm? Tự nấu có, ăn cơm tiệm có Bữa nào xiên thì nấu, còn làm biến thì đi ra tiệm Dạ, anh à, nấu ăn ngon không? cũng được chút chút em à, cũng thích ăn đồ miền tây lắm nào giờ em có ăn món canh chua miền tây chưa dạ em ăn rồi em thích chắc là món đó như <laughs> thế dạ, vậy là em sẽ có cơ hội được ăn món đó rồi à. canh chua bông miên biển anh chắc là chưa ăn à, mấy món miền Trung nhà em đúng không? Đúng rồi Anh chưa ra Nghệ An? Chưa, mới ra tới Bình Định thôi Hết lâu lắm rồi mà chưa có một cơ hội nào đến đó được hết Có dịp em mời anh à, ra quê em chơi <laughs> Đúng rồi Sở trường em thích hát không? Cái đó gọi là sở đoàn của em đó Vậy đó hả? Dạ Tại vì à, em hát xong rồi em sợ mọi người đi hết à <laughs> Anh có hay gọi điện về nhà không? Gọi điện cho bố mẹ là nhiều Nhưng mà gọi về bố lần nào cũng khóc hết á Ủa sao vậy? Tại vì mình khóc nhà mà nhớ mẹ Mẹ nói con ơi sức khỏe con cái này thì sao rồi Tự nhiên cái khóc rồi Ờ oh. ờ vậy đó hay khóc nhà từ chỗ đó đó Mẹ thì cũng đã ờ, lớn tuổi rồi Cũng muốn con lập một gia đình để yên bề gia thất Để cho cha mẹ vui Bởi vậy mình mới lên chương trình bạn muốn hẹn hò Để tìm một quãng đời còn lại của mình Hôm đây thì cũng gặp em Hy vọng sau chương trình em có thể mình với nhau cho nhau một cái cơ hội cảm nhận đồ ăn bữa nay về tường gọi cho hai bạn như thế nào dạ cũng ngon chị cay không cay ăn được không dạ được ngon, ờ, ngon hả cảm dạ. dạ. em ăn như thế nào ngon chị ngon ha à, ăn thì ngon rồi ăn có người mời là quá ngon rồi nhưng bây giờ vô cái chuyện tình yêu hồi nãy giờ hai bạn chia sẻ được gì nhiều rồi bây giờ nếu mà đám cưới thì chúng ta sẽ về sinh sống ở đâu tùy theo bạn nữ thích thôi bạn nữ thích đâu thì em sống đó bây giờ mình sẽ hẹn hò như thế nào với cái đường à, quãng đường như vậy một quãng đường mình như gặp vậy nhau được mấy lần thì một tuần thì em có thể nhấn ra thời gian ra là 3 đến 4 ngày chắc có lẽ là được dữ vậy dạ tại chắc vì không đó ông chắc thời gian em làm rất là như người thấy là như người ta vô tư vô tư nhưng mà em chạy nổi không dạ nổi em còn làm thêm bên ngoài nữa cơ em làm bên tư vấn về vốn còn làm thêm nữa bây giờ vậy cuộc, sống kinh tế tài chính em đã ổn định chưa dạ thưa chị ổn định chút nào mà chị chút nào rồi bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được nó phụ thuộc vào bạn nữ thôi nếu như bạn nữ thì muốn tiến tới thì em tới còn bạn nữ kêu chờ thì em chờ em thích người chàng trai cũng rất là thiệt tình mặc dù chưa yêu lần nào à, tụi em có ờ, coi tuổi có kỳ tuổi hợp tuổi gì không em cũng có hơi mê tín một chút ồ em tuổi gì tuổi con gì? dạ em tuổi mùi chị tuổi mùi em muốn tìm bạn trai tuổi gì à, em muốn tìm bạn trai tuổi ờ, tuổi ngọ hoặc là tuổi tuổi mão mùi mùi mão mão mùi mão là mèo hả là con mèo á chị thì mèo đó mùi sao mèo em tuổi con gì dạ em tuổi mão tuổi mão là hợp tên tuổi nè dạ là <laughs> vậy là trúng ý rồi phải không dạ đúng rồi rồi đó là trúng ý về những cái gì mình chia sẻ thôi bây giờ đến cái giây phút quan trọng là thật sự trong lòng các bạn cảm nhận như thế nào bây giờ em phải thử tỏ tình em nói như thế nào để cô ấy có thể bấm nút cho em nha. nó lãng mạn nó nhẹ nhàng một chút xíu thử đi có chị ở đây ủng hộ em <laughs> nha chị nhớ nha ủng hộ em nha em xin quá à cảm ơn <laughs> em ờ, em em có bao giờ mà nắm tay một người bạn trai mà em có cảm thấy hồi hộp không dạ có ạ ờ, còn anh thì cũng rất là hồi hộp nhưng mà cũng rất là vui thôi chỉ vậy thôi tại tỏ tình anh dở quá trời ơi em giờ nói không được có đọc thơ có bài thơ nào tỏ tình không dạ có rồi đọc đi em cười xinh quá à. nàng trao một nửa nụ cười làm ta để mắt mà cả đời nhớ thương nàng trao một nửa nụ cười làm ta để mắt cả đời nhớ thương dạ thôi ờ, được rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn bây giờ là thời phút quan trọng bấm nút là để hẹn hò với nhau yêu đương tìm hiểu và tiến tới hôn nhân cái nút bấm này không phải để tìm bạn bốn phương và kết bạn để chơi uống ly cà phê rồi về hãy quyết định sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian như vậy là đèn của hai nửa trái tim đã cùng sáng và ghép trái tim lại với nhau mời em trai em đã thành công rồi không chị tỏ tình cũng chưa hay lắm nhưng mà cũng rất may mắn nắm tay nhau đi hai bạn kể từ ngày hôm nay các bạn ấy đã chính thức à, cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu nhau và mình chưa có kinh nghiệm cũng không sao cả nhưng quan trọng là mình có tấm lòng hãy nhớ nha đừng bao giờ để cô ấy cảm thấy cô đơn hay lạc lõng như vậy thì mình mới giữ được trái tim của cô ấy cảm ơn chị ạ à. tất cả những gì đó là chân thành rút ruột rút gan ra chia sẻ với bạn nha dạ, Để dạ. lên xin gửi tặng cho hai bạn một chiếc vé xem phim của hệ thống rạp à, cụm chiếu phim Cinebox